4 đến 7 chỗ đều ờ, vào rất là thoải mái nha Một con hẻm khá là lớn và căn nhà mình thì ờ, ngay sát với mặt tiền của đường Nguyễn Văn Khối thuộc phường 11 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Với vị trí đây thì ờ, anh chị có thể là vừa mua ở hoặc là mướn phòng công ty, buôn bán về những mặt hàng online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha. Con đường này thì đã được ờ, đổ nhựa rồi, rất là sạch sẽ và thoáng mát nha quý vị. Cũng như là con đường này thì hai xe hơi tránh nhau rất là dễ dàng và thoải mái nha. Nằm trong một khu phố, khu nhà lầu, khu ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái này. Một vị trí phải nói là quá là đẹp ngay sát bếm lại khu vực uh, siêu thị Lotte và gần với lại khu trung tâm nha, ngay sát bếm lại khu vực bệnh viện uh, Hồng Đức cũng như là về khu vực sân bay qua khu vực Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú thì uh, rất là gần và thuận tiện nha quý vị. Một căn nhà với diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là lên đến 14 mét và được xây dựng với thiết kế là một trệt và 3 tầng lầu. Nhà mình thì được thiết kế theo cách hiện đại nha quý vị. Với căn nhà này thì đã được gia chủ là tặng nội thất à, hết cho căn nhà rồi và với à, một mẫu nhà hình vuông khá là đẹp nha. Vâng, tiếp đến thêm sẽ mời tất cả quý vị và mọi người cũng là khách hàng chúng ta vào bên trong để à, tham quan cái thiết kế cũng là nội thất của căn nhà mình nha quý vị. Vâng và bên ngoài thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với một lớp cửa sắt và được làm bốn cánh như quý vị. Bên trong thì ờ, chúng ta sẽ có một lớp cửa cún nữa. Cửa cún này thì ờ, chủ nhà lắp đặt bằng hệ thống thông minh luôn nha quý vị. Điều khiển bằng trên điện thoại cũng như là à, trên à, những các cái à, ổ điện đều được nha. Với căn nhà chúng ta thì công năng sử dụng là khu vực sân đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp và có lên đến 4 phòng à 5 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, có khu vực à, à, sân thượng đường trước của căn nhà mình nha quý vị một căn nhà với xây dựng à, khá là đẹp và nằm trên con hẻm rộng lên đến khoảng 7 đến 8 mét. Ở đây thì à, gia đình mình có thể là à, mua để ở hoặc là mua để cho thuê thì rất là tuyệt vời nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì có chính là hướng đông, đông nam thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch nha. Và căn nhà này thì với giá bán chỉ có hơn 6 tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng nha quý vị. Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ được gia chủ tặng gia đình mình này với một bộ sofa mini ở dưới khu vực không gian phòng khách nha quý anh chị. Di chuyển ở khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái à, không gian phòng bếp của căn nhà mình này. Vâng và đường sau của căn nhà chúng ta thì sẽ được gia chủ thiết kế với phòng vệ sinh cũng như là có khu vực à, à, bếp nấu nướng và khu vực ăn uống đường sau căn nhà mình. Bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là À, đèn led và kết hợp với lại trần thạch cao cũng như là có giếng trời đường sau nhà mình đây thì à, đã được gia chủ là dán những các viên gạch cao lên đến khoảng à, trần nhà rồi rất là, sạch sẽ như quý vị một căn nhà với diện tích là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 14 mét và được xây dựng thiết kế một trệt và ba tầng lầu. Khá là đẹp, nhà mới, mua chỉ việc là sách vali về ở thôi. Không gian thiết kế căn nhà chúng ta thì rất là đẹp nha. Với 4 phòng ngủ, à, 5 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Và đường trước nhà chúng ta là con đường khá là lớn nha quý vị Đây là toàn bộ những các cái à, không cảnh à, bên dưới tầng trệt này Khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với những cái mặt đáo hoa cương và những cái tay vịn bằng gỗ căm xe. Lan can thì được làm bằng kính cường lực nha quý vị. Nhà xây dựng một trệt và 3 tầng lầu với 4 5 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng bên trên nha quý anh chị. Đây và được gia chủ là full nội thất cho gia đình mình rồi, khá là đẹp nha. Đường sau thì uh, sẽ có uh, phòng vệ sinh và có phòng ngủ này. Đấy, và với phu nội thất hai phòng. Rất là đẹp. Và có gắn những các cái kệ này. Đấy, gắn những các cái kệ nha. Rất là tuyệt vời nha quý vị. Và đường trước thì ờ, chúng ta sẽ có cái um, uh, phòng ngủ và được gia chủ phu nội thất ở phòng đường trước của căn nhà mình này quý vị. Đây là khu vực uh, phòng vệ sinh nha. Thì à, căn nhà này đang được gia chủ chào với giá bán chỉ có 6 tỷ 500 triệu đồng thôi Và còn thương lượng nha quý vị Với hơn 6 tỷ một xíu là anh chị có thể là sở ngay căn nhà này rồi Rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị Nhà mới mua chỉ việc là sách ba ly về ở thôi Và căn nhà là ngang 3 mét rưỡi và độ sâu là 14 mét Xây dựng à, một trệt 3 tầng lầu Khá đẹp ngay sát bên lại khu vực um, uh, ủy ban cũng như là chợ, trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị cũng như là ngay sát bên thì có siêu thị Lotte và gần với lại khu vực bệnh viện Hồng Đức. Ngay sát bên của căn nhà chúng ta thì có trường học uh, Phan Châu Trinh cũng như là Phan Tây Hồ và trường học Nguyễn Du nha. Ở vị trí đây thì uh, gần với lại khu vực bệnh viện nữa. Rất là gần nha quý vị. Và bên trên đây thì uh, sẽ được cho chủ thiết kế với phòng ngủ số 3 này, khu vực phòng ngủ đường sau của căn nhà mình nha quý vị. Khá là đẹp và rất là rộng này. Ngang uh, 8 à, gạch thì ờ, được gia chủ là 8 x 8 nha gạch bóng kiếng nha quý vị lót gạch à, vuông và khu vực bên ngoài cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với những các cái à, đèn chiếu sáng Khu vực đường trước bên trên đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với phòng ngủ phòng ngủ số 4 và được gia chủ tặng giường cũng như là có bàn trang điểm và có kệ để, cũng như là có quần tủ quần áo nha quý vị.